bị đánh gục bởi bộ Vili là ở cái điểm này đấy ạ Vili cũng chỉ bình thường như tất cả thực phẩm chức năng khác thì Thanh Nga không bị đánh gục đâu ạ Thanh Nga bị đánh gục bởi Vili là bởi cái khía cạnh này cho nên là Thanh Nga hôm nay mạo muội xin chia sẻ à, cái cảm nhận cũng như là cái cảm xúc của mình khi mà à, được bộ Vili đánh gục như thế nào thì cho nên là Thanh Nga mới mới xin phép được à, chia sẻ cái phần này để cho quý cô chú anh chị sẽ hiểu rõ hơn và đây là một cái điểm rất là độc lạ của Vlink thì chúng ta biết rồi ạ những người đã dùng rồi thì chúng ta biết VOC sẽ mang lại ngay tức thì oxygen cung cấp cho cơ thể của chúng ta và trong đông y của Thanh Nga thì phải rất nhiều phương pháp mới có thể ví dụ châm cứu à, hỏa trị liệu rồi thậm chí là ôn châm điện châm mới có thể làm lưu thông và trong vòng một tiếng mới có thể lưu thông cho quý cô chú anh chị à, à, được một chút nhưng mà xin thưa với quý cô chú anh chị là chúng ta lắc thật mạnh gói oxy bằng chúng tôi làm việc trong vòng một tiếng đấy là một điều rất là tuyệt vời và từ khi có Vili đến giờ thì bác sĩ Thanh Nga không phải vất vả để áp dụng quá nhiều phương pháp trên người bệnh và khi oxy có thể làm lưu thông toàn bộ khí huyết cho chúng ta làm sạch mạch máu của chúng ta và đặc biệt có một điều như thế này ạ oxy nâng cao mức năng lượng đây là một cái điều mà à, mà thuyết phục Thanh Nga đây ạ khi chúng ta dùng oxy thì chúng ta được nâng cao mức năng lượng và rung động từ trường của chúng ta được nâng cao ngay tức thì và có những cái biểu hiện như thế này để chúng ta có thể thấy rằng là uh, chứng minh oxy nâng cao mức rung động của chúng ta khi mà chúng ta được uh, nâng cái chấn động lực của chúng ta lên thì nó sẽ có những cảm giác như sau chúng ta sẽ có một cái cảm giác có hơi bồng bềnh một chút hơi hoa mắt tức là nhiều người không nhận ra thì chúng ta thấy hơi hoa mắt chóng mặt nhưng mà không ạ đây là cái cảm giác là chúng ta được nâng lên ấy, mức năng lượng của chúng ta được nâng lên những cái cơ thể của chúng ta không có không không không ngay tức thì nó không quen được ngay tức thì nó không quen được nên là chúng ta có cảm nhận như vậy và chúng ta tự nhiên có cái cảm giác có nhiều người người ta có cái bệnh lý bệnh nền về tim mạch thì chúng ta cảm thấy tức ngực cảm thấy là cái nhịp tim của chúng ta thay đổi và cái sự ờ, cảm giác là hơi mệt một chút và tai của chúng ta sẽ có thể có cái tiếng sao động hoặc là hơi ù da và chúng ta sẽ có một cái cảm giác là cơ thể chúng ta hơi bồng bềnh thì đây chính là những cái điều mà rung động từ trường của chúng ta được nâng lên đấy ạ vì vậy nếu ai uống oxy mà có những biểu hiện này, hãy tự chúc mừng mình nhé, đừng sợ. Và thêm vào nữa thì à, à vừa chị Hà My có nói rằng là um, diện trần á, thì đây cũng là một điều mà làm cho Thanh Nga cảm thấy rất là khâm phục, khâm phục à, các nhà khoa học đã giúp chúng ta có một người à, thu nhỏ cái cái cận lâm sàng của chúng ta về gia đình chúng ta bằng một gói oxy bằng một gói oxy chúng ta là phải đi bệnh viện chúng ta ngồi chờ rất là nhiều mọi thứ mới có thể tìm kiếm ra bệnh và cũng khó lắm bác sĩ nhiều lúc cũng phải vắt não và bản thân tôi thì 16 năm nay mới có thể diện chẩn mới có thể nhìn mặt để diện chẩn cho quý cô chú và anh chị nhưng mà đôi khi cũng cũng không phải là là là phải quan sát rất kỹ nhưng khi chúng ta dùng một gói oxy oxy sẽ bóc tách hết tất cả những vấn đề trong cơ thể của cô chú anh chị có muốn nói dối cũng không nói dối được đâu ạ đấy là một điều rất là vi diệu thì cái cơ chế của nó thì sẽ để các cái buổi zoom khác và có những người khác phân tích nó kỹ hơn bởi vì là thanh nga cũng không muốn chiếm sóng quá nhiều thế và sau khi voc sau khi voc làm sạch rồi thì cái vgison và vnero là một cái sự kết hợp rất hoàn hảo để có thể chăm sóc từ đầu cho đến chân của quý cô chú anh chị dinh dưỡng 160 dưỡng chất thiết yếu cho tế bào và nó không những giúp cái hệ miễn dịch của quý cô chú anh chị khỏe mạnh mà nó còn giúp được cho toàn thể cơ thể của quý cô chú anh chị được khỏe và thậm chí có thể điều lý được rất nhiều loại bệnh bản thân thanh nga mới chỉ uh, thực chiến với Vili có khoảng 4 tháng nay thôi nhưng đã có rất là nhiều các cái bằng chứng trên thực tế à, về vấn đề về xương khớp về vấn đề tai biến về vấn đề tim mạch về vấn đề à, sinh lý về vấn đề u sơ tuyến tiền liệt về vấn đề ung thư à, đều có rất là nhiều các cái kết quả rất là tuyệt vời rất rất nhiều tuyệt vời và vì bộ Vili nó là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo